Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn. Dạ, yeah. uh, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác và quý anh chị em thân mến. Hôm nay thì TV256 uh, ờ, thấy có một cái chương trình ở trong YouTube của cái channel gọi là uh, truyền hình công an nhân dân có cái tên là AN TV chắc là an ninh TV đó mà truyền hình công an nhân dân thưa quý anh chị em thì hôm nay à, TV thấy cái chương trình này nó có cũng hay hay nó có cái tựa đề là lật tẩy chiêu trò mỹ dân của đối tượng Quỳnh Thục Vi Đúng không? điều tra là an ninh TV À, xin mời quý anh chị em nào theo dõi à, cô xứng ngôn viên của cái đài mà an ninh TV nha. Tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân luôn đoàn kết chăm lo làm ăn. À, quý anh chị em thấy đó, à, cái tựa đề là lật tẩy chiêu trò mỹ dân của đối tượng Quỳnh Thục Vi À, ở đây thì à, qua cái cô xướng ngôn viên thì TV nhận thấy đây là cái trò gọi là mỹ dân mỹ dân của cái cơ quan gọi là truyền thông gọi là an ninh TV à. sự thật thì cái định nghĩa mà mỹ dân thì à, cô Quỳnh Thục Vi đó chỉ cổ chỉ là một người dân thôi cổ không có quyền hành chính trị cổ không phải là một cái nhân vật mà chính trị cổ không phải một nhân vật mà có nhiều quyền hành giống như là nguyễn phú trọng hoặc là nguyễn xuân phúc nguyễn thị kim ngân khi nào người ta nói đến cái chữ mỹ dân thì thường thường đó người ta đề cập đến vai trò của nhà nước của chính phủ của đảng phái à, ờ, nói ừ ờ, cái đảng đó mị dân lắm hoặc là cái nhà nước đó mị dân hoặc chính phủ đó mị dân lắm mị dân có cái nghĩa rằng là à, nói những cái điều mà nó sai sự thật nó dối trá nó không có đúng nó nịnh bợ dân để mà nó nói sai sự thật đại khái là như vậy người ta nói mỹ dân là như vậy thì như quý, quý anh chị thấy thì TV256 có thể chứng minh cho quý anh chị thấy à, cũng như cái nhà mà cầm quyền mà Nguyễn Phú Trọng đó ông ta là một người gọi là bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và là chủ tịch nước nữa mà ông ta đã từng có cái câu nói đó là câu nói mị dân á, là à, chống tham nhũng thì rất khó Thấy chống tham nhũng giống như là ta đánh ta đó là những cái câu nói mị dân hoặc là à, chống tham nhũng thì giống như là à, ném chuột là đừng à, đừng có để việc vỡ cái bình sự thật thì chúng ta biết rằng là cái đảng cộng sản này nó quá dối trá rồi nó quá tội ác với người dân rồi nó tham nhũng rồi là từ trên tuôn xuống dưới hết đó gần như là người dân ai cũng biết được hết đó mà không cần phải chứng minh thành ra đó cái đảng này nó là cái đảng mà tội ác thành ra nó phải nói những cái câu mỹ dân gì đó là Nguyễn Phú Trọng nó mỹ dân như thế nó nói là sợ là tham nhũng là bị à, à, nếu mà mình đánh tham nhũng á thì giống như mình đánh ta đánh ta vậy nó khó lắm sự thật là ông Nguyễn Phú Trọng ông nằm trong cái đường dây tội ác đó ông là người cầm đầu của cái nhóm tham nhũng như vậy thành ra làm sao mà ông đánh ta được ổng đánh ta là chính là ổng đánh ổng sao thành ra ổng qua cái câu đó mình xác nhận mình mình hiểu rằng là ổng là một người tên người là tham nhũng độc nằm ở trong đường dây tham nhũng thành ra ổng sợ gọi là mấy con chuột đó tham nhũng đó thường thường người ta nói là chuột tham nhũng Thấy không thành ra ông nói mà đánh chuột á đừng có để vỡ bình ông nghĩ rằng là vỡ là vỡ cái đảng cộng sản của ông vỡ cái nhà nước của, của, của, của ông bị sụp đổ thành ra ông nói rằng là ừ, mà ông không bi hiểu rằng là ông là cái người cầm đầu để mà ừ, làm cái cái cái nguồn máy mà tham nhũng như vậy đối với dân thì đó đó là những cái chiêu trò là mỹ dân của uh, ông Nguyễn Phú Trọng chứ cô Quỳnh Thục Vi này cổ chỉ là một người ờ, cô gái thôi ờ, cổ cổ chả có quyền lực gì hết cổ chả có phải rằng là một cái cổ chỉ là một người dân bình thường cổ không có một cái cơ quan truyền thông báo chí nào hết á thành ra nó cổ đâu có một một không thể nào mà mình dùng một cái một cái người mà mình nói là mỹ dân tại vì cái lời của nói của cổ là chỉ là um, cổ mở miệng cổ nói ở trên uh, uh, facebook thì nói thật cũng đâu có bao nhiêu người mà nghe cổ nói nó đâu phải là một cái lực lượng mà to lớn giống như là nhà nước rồi có cả quân đội công an rồi hàng ngàn cái cơ sở truyền thông rồi hỗ trợ giống như cơ sở truyền thông này nè hỗ trợ phục vụ cho nhà nước tham nhũng nhà nước mỹ dân đó mới gọi là mỹ dân cô Quỳnh Thục Vi nói thật đó mà cái lời trước ờ, khi đó thì cái cô này có nói là toàn đảng toàn dân trời ơi đây là những cái lời rất là rất là lố bịch làm sao mà có toàn đảng được toàn đảng làm sao mà nhất trí được toàn dân đâu có nhất trí theo đảng chỗ nào đâu mà nói toàn toàn đảng toàn dân nó anh chị em nghe lời cô này nè cô nói nè nó rất là mắc cỡ nó quý vị các đồng chí và các bạn tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk trong lúc toàn đảng toàn quân toàn dân luôn <laughs> toàn đảng toàn quân toàn dân luôn cái gì luôn cái gì mấy ông là một cái những người là, là tham nhũng là quốc nạn toàn đảng toàn dân nữa toàn đảng là toàn đảng cướp á cướp đất của người ta đó hàng triệu người dân đang bị cướp đất đó. toàn đảng ăn cướp đất của người ta đó mỗi ngày tivi thấy có biết bao nhiêu người gọi là bị cướp đất đúng không họ biểu tình họ khiếu kiện đủ thứ hàng mấy chục năm trời đây mà ở đây cô này cô nói là toàn đảng toàn dân toàn quân đoàn kết đoàn kết chăm lo mần ăn ừ. cái đây là những những cái lời này đó mới thật sự là những lời mà mà mỹ dân đó quý anh chị thấy rõ không trong khi một cái nhà nước mình điều hành mình có quân đội công an mình có hàng triệu người phục vụ cho cái nhà nước đó mà mình lại đem cái cái cái cái cái sức nặng khổng lồ của cái một cái nhà nước để mình đi đánh lại một cái cái thiếu nữ một cái một cái người phụ nữ mà mà nuôi con nhỏ chân yếu <laughs> tay mềm như vậy mà không biết mắc cỡ hay sao mà mình lại còn nói là cái cái cô Quỳnh Thục Di này là uh, mỹ dân nữa à, quý vị nghe theo nghe thêm uh, chút xíu nữa nha để xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng. Ờ, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng quý vị nghe cái câu này nó quen quen mà nó nó hàng ngày luôn nữa nó quá quen luôn chứ không phải quen quen không à, nó từ từ hồi mà là 75 tới nay rồi là TV 256 đã nghe gọi là uh, cho cái an ninh quốc phòng á ờ, một cái chế độ mà nó coi người dân đó là giống như kẻ thù của nó gì đó không có người dân nào là cũng phải là kẻ thù của nó nên thành ra nó suốt gọi là 43 năm qua nó coi người dân là kẻ thù thành ra nó cứ chống thế lực thù địch thôi nó suốt ngày nó cứ ra rã là chống thế được lực thù địch mọi người đều là kẻ thù của nó người dân đều là kẻ thù của nó hết đó một cái chế độ như vậy đó bốn mươi mấy năm mà nó vẫn còn gọi là lo cho vấn đề an ninh quốc phòng nữa thử hỏi cái cuộc cuộc sống mà nó làm người ta nó nó ra cái, cái nhà nước nó cầm quyền làm cái gì nó cầm quyền như gì mà nó cứ lo cho an ninh quốc phòng không à bốn mươi ba ngày hôm nay rồi nó có chống lại người dân không à thành ra nó biết lo cho an ninh quốc phòng thử hỏi ừ, kẻ thù địch nó là ai nó cũng không biết nữa bây giờ quý vị hỏi mấy cái ông người, tên cộng sản này coi đâu có nó biết đâu có thể kẻ thù địch nó là ai đâu mà miệng nó cứ ra rã là cái kẻ thù địch đánh kẻ thù địch đánh kẻ phản động đánh kẻ phản quốc đồ tùm lum tà la hết á nhưng mà rốt cuộc lại là, là người dân là phản quốc người dân là phản động người dân là kẻ thù địch một cái chế độ mà nó coi người dân là kẻ thù địch vậy là mình có thể người dân có thể lên tiếng rằng là cái bọn cầm quyền này là cái bọn phản quốc rồi cái bọn này là nó chống là dân tộc Việt Nam rồi phải không mình nói thẳng như vậy đó không biết thì, thì TV ờ, có sao TV nói vậy thôi mà quý anh chị em mà nếu mà thấy mà không đồng ý thì chỉ phản bác không TV đưa cái clip này lên để mà TV chứng minh cho quý anh chị em là nó rất là cái đất nước nó rất tồi tệ một cái thiếu nữ người ta không có tội gì hết đó, tự nhiên đem ra rồi xử người ta hai năm tù giam rồi 9 tháng tù giam rồi nói người ta là mỹ dân mà không biết mỹ dân như thế nào rồi chiêu trò lường gạt đủ thứ hết rồi để coi cô này cô nói cô chứng minh cho quý anh chị em là cô Phình Quỳnh Thập Di á cổ tội ác của cổ như thế nào mà, mà bắt người ta hai năm tù đấy quý anh chị em nghe tiếp nha vì cuộc sống bình yên thì ngược lại có một đối tượng là Huỳnh Thục Vi lại luôn đi rêu rao những điều bịa đặt xuyên tạc Ồ, oh, đi rêu rao những điều bịa đặt xuyên tạc trời đất ơi cô Quỳnh Thục Vi cô đâu có rêu rao cái điều bịa đặt xuyên tạc gì đâu cổ biết rõ quá mà cái lá cờ cái lá cờ đỏ sao vàng là cái, cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến ừ, nó có từ năm 1933 ở ngay tỉnh Phúc Kiến ờ, thủ đô đó Phúc Kiến là Phúc Châu thì ngay Phúc Châu đó là có lá cờ đỏ sao vàng và cái đồ cờ đỏ sao vàng đó nó được chiếu ở trên đài truyền hình VTV1 của Việt Nam nó trên trong cái bộ phim gọi là Trường Chinh 24 tập của đạo diễn Viên Thao do Đoàn Quốc Cường Đường Quốc Đoàn Quốc Cường à, à, Đường Quốc Cường Đường Quốc Cường đóng à, thủ vai rồi là Mao Trạch Đông nó, nó rõ ràng như vậy và biết bao nhiêu hình hình ảnh của hình ảnh của đoàn quốc Cường, đường đương quốc Cường, trời ơi tôi quên hoài đường quốc cường thủ giai mao trạch đông đó nếu mà cần thì lại tv sẽ chứng minh cho quý anh chị em à, coi cái cái phim mà của ờ, đường quốc cường đóng đó, ờ, trong đây đây nè ờ, tv có thể vào trong cái trang nhà của mình đây nè Ờ, nãy nãy giờ quên chuẩn bị trước thì đó chuẩn bị để vào Google search cái nè yeah. Phi Việt Nam Now nè rồi tử việt của đảng cộng sản việt nam đây nè đó nó tv vào có video clip chứng minh đàng hoàng đấy nè không? Tự quyệt của Đảng Cộng sản nè. Đó. Cho quý anh chị em thấy nè. Rồi đây là là đường Quốc Cường nè. Đường Quốc Cường nè, thủ gia Ma Trạch Đông nè. không? Cái cô tài tử này là Song Yu Yu Jin nè. Đúng không? ở trong YouTube đó, đó. Đường Quốc Cường đóng vai ma Trạch Đông nè đây là cái bộ phim rồi là cờ đỏ sao vàng đấy nè thấy chưa quý anh chị em thấy rõ chưa đó bây giờ chị bên cho coi nè thấy không youtube nè đó cờ đỏ sao vàng nè cho quý anh chị em chụp coi đó đó lá cờ tỉnh phúc kiến của trung quốc đó năm 1933 đó đó quý chị em coi đó ừ, đâu có cãi gì được đâu nó chiếu trên VTV One một đó hình ảnh đó. đó mấy người tàu đóng cái phim đó thấy không đây nè hình cờ đỏ sao vàng đó đó hình cao cờ đỏ sao vàng mập đó đó hình cờ đỏ sao vàng mập đó quý anh chị em thấy rõ không đó là cái cái hình mà đầu tiên mà vào năm 1945 à, mà Hồ Chí Minh Ờ, gọi là coi như là ừ, cho rằng ngày 2 tháng 9 là ngày giành độc lập đất cướp chính quyền đó thì mới đưa cái lá cờ đỏ sao vàng mập lên đờ đỏ sao vàng mập đây là nguồn gốc từ cái ờ, tỉnh ờ, Phúc Kiến đây đó cái lá cờ tàu đây rõ ràng cái đó là bằng chứng rõ ràng thì hiện tại thì cô Quỳnh Thục Di cũng nói đúng chứ đâu có sai đâu phải không đây là một cái sự nhục nhã mà mình đâu phải là người Tàu đâu mà mình dùng cái lá cờ Tàu làm cờ tổ quốc thành ra các bạn đang dùng cái lá cờ Tàu làm cái lá cờ phổ quốc, tổ quốc đó là những điều nhục nhã và những điều này cần phải bị xóa bỏ đi cô huỳnh Thục Di á, cổ không có chấp nhận lấy cái lợt lá cờ phú kiến của lực lá cờ Tàu đó là một cái lá cờ tổ quốc của cổ thì cổ tự động là cổ xịt sơn lên cái đó thì để mà chứng tỏ đây là cái tấm lòng yêu nước của cổ chứ tại sao các anh lại cho rằng là bỏ tù của cổ à, hai năm rồi ờ, chín tháng trời làm sao mình làm những cái chuyện mà kỳ quái như thế được phải không cổ cho biểu lộ cái lòng yêu nước các anh không ủng hộ cổ thì thôi đi các anh nếu mà các anh muốn thì các anh phải tìm hiểu về lịch sử mà bữa nay TV cho quý anh chị em thấy đây là cái bộ phim là Trường Chinh nè của đạo diễn Viên Thao để là rõ rõ ràng như vậy nữa thì các anh cãi cái gì được đó là cái cái cái cờ búa liềm ờ, cờ sao vàng mập nè cờ đỏ sao vàng mập nè đúng không? nó là cái cờ mà, mà, mà, mà các anh mà lấy cái lá cờ phúc kiến rồi các anh làm cờ tàu coi làm sao được làm sao mà người ta có thể chấp nhận được không phải chỉ của cô Bình Thục Vi đâu mà cả đất nước mình không có ai chấp nhận chịu mà đem cái lá cờ tàu mà mà trở thành một cái lá cờ tổ quốc được hết á kiếm một người chắc cũng không ra chỉ chỉ có những người mà không biết thôi họ không biết họ bị đầu độc từ nhỏ cho tới lớn rồi thì nói thiệt mình nói gì nói đó nó cũng không có nghe nó không hiểu nó không hiểu về lịch sử nó không hiểu về những cái bộ phim mà mà VTV1 mà đã trình chiếu ở trong nước đó nó hoàn toàn nó không hiểu và nó không biết còn nếu mà nó hiểu nó tìm ra đó thì nó sẽ không bao giờ chấp nhận một cái lá cờ tàu mà là cờ tổ quốc hết á trăm phần trăm là như vậy đó, cái phim này nó còn rõ quý vị thấy rõ mà đâu phải là đâu phải là người tàu là cái này nó thuộc về lịch sử mà đó nó là lịch sử mà làm sao mà có thể mà mà mà cãi được thành ra tại vì nó bị đầu độc từ nhỏ từ nhỏ tới lớn không cách chi hết á thành ra đó nó nó nó hiểu lầm thôi nó tưởng lầm đó là cái lá cờ tổ quốc thành ra cả một cái sự sai lầm trong quá khứ không? ngay cả Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của tàu đó cũng chẳng mấy ai biết hết đó. Đúng không? như Hồ Chí Minh đó một tên gián điệp tàu thành ra khi mà uh, ông ta làm chủ tịch nước thì ông ta mới mới đưa ra một cái gọi là ừ, một cái phong trào giống như một cái chiến dịch để mà tạo nên người Việt mà giết người Việt người Việt giết người Việt là vậy đó không bởi vì ông mới có cái cái cái, cái thực hiện cái cuộc cải gọi là cải cách ruộng đất đó cải cách ruộng đất đó chị thấy không quý anh chị em thấy mà hàng mấy trăm ngàn người phải chết chết mà mà mình biết là người Việt giết giết người Việt rồi tại vì đó không có người Việt nào mà đủ mà đủ mà cái cái cái, cái tàn ác để mà giết người Việt anh chị em nhớ cái chủ trương của cái thời đó đó là Ờ, trí phú địa hào đào tận gốc chấp tận rễ kinh hoàng không đó là cái chủ trương giết người việt giết người việt đó làm sao mà mình người việt nam mà mình giết tất cả những người trí thức của mình làm sao mà mình việt việt nam mà mình đi tiêu diệt những người giàu có những người giàu có đâu phải là tội ác những người giàu có là những người tài giỏi những người trí thức là những người tài giỏi mình đi tiêu diệt thử rồi đất nước mình là cái gì đất nước mình còn là cái gì em quý anh chị em thấy rõ không bởi vì khi mà Việt Cộng nó vô trong miền Nam đó nó có thể pháo kích gọi là hàng ngàn cái hàng ngàn cái cái cái đạn pháo mà 122 ly nó nó pháo kích vào thành phố Sài Gòn đó vào năm 1968 năm Mậu Thân nữa mà nhà nào cũng phải có những cái bao cát để mà tránh ờ, làm những cái hầm trú ẩn đó. thấy không nó chủ trương người việt giết người việt là gì đó chứ sự thật đó cái đó là cái lệnh cái lệnh từ ở trên đưa xuống bắt buộc nó phải pháo kích bắt buộc nó phải giật mình xả đò nó bắt buộc nó phải làm thì người lính họ làm theo cái công việc đó thôi thành ra họ đâu cần họ chỉ biết rằng là pháo kích vào nhà dân thôi đúng không để mà làm một cuộc khủng bố để mà người việt giết dân việt thành ra nó làm cho một cái cuộc chiến gọi là không có giải giải pháp được hoàn toàn không có giải pháp để mà mà coi như là chiến tranh nó bị hai bên đều trở nên là kẻ thù với nhau một cái bên thì nó cuồng tính nó giết nó diệt việc mà giết việc nó như vậy đó thành ra người miền nam đó họ phải bảo vệ cái cái cái phần lãnh thổ này đó thôi đó giống như bao nhiêu quốc gia khác người lính miền nam đó họ yêu nước họ họ muốn thống nhất cái đất nước đó bằng vậy là không phải tốn một giọt máu giống như đồng đức tài đức họ đâu có phải tốn một giọt máu nào đâu thấy không thành ra miền nam họ đâu có đem quân ra ngoài bắc để mà đánh ngoài bắc đâu mà ngoài ngoài bắc đó là chủ trương diệt diệt Việc giết việc để mà sau này yếu đi để mà ờ, nước tàu đó bây giờ nó nó mới xâm lấn nước việt nam mình được tại vì cả ngàn năm rồi mà nó không đô, đô hộ nước việt được nhưng mà ngày nay nó có thể thực hiện được cái mộng mà đô hộ nước Việt mình quý anh chị em thấy không rất là tàn nhẫn mà đất nước mình đang đang bị gọi là giặc tàu nó đang đô hộ đó nó chiếm hết tất cả những quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của mình rồi nó chiếm ải Nam Quan Thác Bản Dốc của mình rồi bây giờ đất nước mình phải xài tiền nhân dân tệ uh, nó nó đau thương cho cả dân tộc mình như vậy đó mà đến giờ này đó nhiều người vẫn không hiểu ra là vẫn coi lá cờ của tàu là một cái lá cờ của tổ quốc thật là xấu hổ đó rất là xấu hổ và rất là đau đớn cho cái dân tộc của Việt Nam của mình Đúng không? 向万恶的旧社会开火！ Đó. 现在，我代表中国共产党 đó đau thương như vậy đó rồi bây giờ đó thì uh, ờ, ờ, TV uh, ờ, nói thật thì uh, bữa nay thì nói thật, TV cái nó cái cổ nó khang tiếng tại vì mình bị bệnh rồi là cả tuần lễ nay rồi mình bệnh uh, quá sát trời thành ra cái, cái cổ mình nó khang rồi nhưng mà nó khang tiếng lắm nhưng mà mình thấy những cái hình ảnh mà mà của uh, an ninh TV này nè uh, ờ, ANTV này đó mình chịu không nổi mình chịu không nổi và mình mình nói thật mình mình quý rất là quý cái tấm lòng ờ, yêu nước của của Quỳnh Thục Vi thành ra mình chịu không nổi có hành vi xúc phạm quốc kỳ và nhiều chiêu trò mị dân khiến cho cộng đồng hết sức bức xúc phóng sự sau chúng tôi sẽ phản ánh về vấn đề này đó đại khái là mình thấy nó không có đúng hiểu không sự thật sự thật mình mình không cần phải phải phải xem hết cái clip này TV kéo sơ sơ rồi cho quý anh chị cho em em thấy nó thì nó những cái những cái trò mà lường gạt dân như thế này đó nó phỏng vấn người cũng của nó rồi ờ, nó làm như vậy thì lẽ dĩ nhiên là người ta binh vực vì nó thôi nhưng ờ, người ta đâu có hiểu sâu xa là uh, lý do tại sao uh, cô Quỳnh Thục Vi cô phải nói những cái lời đó phải không mà cô rất là một người rất là có chí khí can trường biết không cô nói rằng là đó cô không có xin gọi là ân huệ gì đó, đó Cô không có xin giảm tại vì là cổ là người vô tội Mấy anh muốn kết tội bao nhiêu năm cổ cũng chịu ở đó Nghe không? Cổ không có xin ờ, ân huệ gì đó, Tại vì cổ là người vô tội ừ. Rất là một người rất là khí gái ừ. Và các anh đó là những người mà Mà gọi là không hiểu gì lịch sử nên thành ra đó các anh mới là kết án cái cô Quỳnh Thục Vi thôi mai mốt này đó sự thật lịch sử sẽ bị phê bày và lúc đó đó mọi người sẽ hiểu rõ rằng là ai là người mà tội ác mà gây ra, ra với đối với dân tộc Việt Nam ai là những người mà mà mang cái lá cờ uh, phúc kiến của Tàu để mà làm cái lá cờ tổ quốc rồi lúc đó tôi biết rằng là hàng triệu thanh niên thiếu nữ đó, hàng triệu người Việt Nam đó nói thật đó phải quỳ xuống đó, để mà xin lỗi ờ, cái cái cái cái cái chị Quỳnh Thục Vi này một cái người yêu nước chân thành như vậy ờ, đáng được ờ, tôn kính chứ không phải là bị bỏ tù hay là hai năm tù rồi là à, ờ, 9 tháng tù giam đâu à, tôi TV ờ, xin dừng lại nơi đây nha lần đầu tiên thì nó, nó cũng nó lượm thuộm thành ra quý anh chị em thông cảm cho nha rồi cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha